sầu xa bờ nhìn con nước đâu mà sao ta khóc thương nghẹn lòng nắng rọi đầu xanh đâu còn phù sa tốt tươi nụ cười ta gánh trận tan điền đất quá lòng quặn đau khi đứng nhìn đồng lúa chết khô nước mặn lắm ai ơi nhưng sao bằng nước mắt người miền tây mong cho nước về lắm ai ơi nhưng sao bằng nước mắt người miền Tây mong cho nước sương ngủ